cái này rỡ Xin chào tất cả các bạn à, Này, tôi tên là Kazu. này, Hôm nay đi đến ở đây Hôm nay tôi sẽ ăn bánh mì Bánh mì nổi tiếng ở Việt Nam trên thế giới yeah, nên rất thú vị rất hồi hộp Ghi. Oh. Bỏ bỏ bỏ bỏ. Quay lại. Nó nhìn theo. Mấy ảo. Cay. Cay không? Không cái. Không cái hả? Dạ. rất hại ừ. ok mua rồi cái này uh, à, rau và thịt heo cây bao nhiêu 15 ngàn Hiểu hả? Hiểu hả? Cách đen ra ai chả là Hỏi là Hỏi là Kìa Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn Xin mời tiếp theo, rất ngon Ừ. Thịt heo Ok Ok Yeah. No. dễ cười ừ. ngon và cô rồi dễ chịu à, bây giờ Kazu nói chữ giảm mỗi còn ai bánh mì của Kazu Bảo Trọng bánh mì cá dơm bánh mì ngon không ngon Nghĩa nói người Việt Nam buổi sáng luôn luôn ăn bánh mì. Tôi tính toán ăn bánh mì buổi sáng nhà hàng cắt, cháo hàng cắt. Nhưng mà ở đây bánh mì này là ngon hơn các cháo hàng. Ừ, ăn đi, ăn đi. Ừ. làm gì khỏi quá à mà tôi đã nói không thay không để ăn thay à, à chết rồi phải chưa khởi trăm là 16 Tiêu kazu ở đây Mùi sầu Mùi mùi mùi Mùi mùi mùi mùi mùi Thì tôi rất thích bánh mì Và ở đây bánh mì là rất ngon Tiếp theo là rất khó rất nhiều và rất ngon chuẩn bị học đĩ học đĩ của tôi cứ vừa quái rất giỏi tôi muốn được giới thiệu đến các bạn nên nếu mọi người biết nhà hàng ngon nhà hàng nổi tiếng thì giới thiệu cho tôi tạm biệt bye bye